bây giờ thì à, ờ. mời em à, giới thiệu về mình em xin chào chương trình và quý vị khán giả à. có mặt tại trường quay thoải mái lên rung hả dạ hồi hộp đúng không hết hơi thật sâu lên nào dạ em tên là dương phước đại em à, phước đại dạ em à, năm nay 30 tuổi tưởng đâu hai mươi đó chứ dạ em à, quê ở hậu giang à. đang sinh sống và làm việc ở hồ chí minh em làm gì dạ em làm giao hàng giao quá chất giao sơn à giao hàng ha còn em, cô gái xinh xắn Dạ, à, em tên là Thanh Vân, năm nay em 28 tuổi Hiện tại em làm ờ, tư vấn giáo dục cho IV Rap ạ Nhìn em giống như là model á <laughs> Giống dạ, như là diễn viên vậy đó ừ Xinh lắm hả? trời ơi cái làm gì bà, bà mối này mà rối <laughs> thấy xinh cái bà kêu à. trời ơi tôi phấn khích quá nè nhìn chào anh linh nè à, trời ơi sáng trời trưng ơi. luôn ha sáng dạ. trưng như tăng thanh hà ngày xưa vậy đó chính xác chưa ừ. nói cái phọt mặc áo dài rất đẹp luôn bên đây cũng đẹp lắm đây à, để coi đi coi, ừ. nè qua coi liền nó trời ơi thấy chưa dạ, em chào Ô, chị cưng trời ơi cưng cưng lắm chứ ừ, bộ cưng, cưng. đâu có biết 30 tuổi đâu hai bạn đem một cái luồng gió rất là cái tươi xinh tươi mát đến Đúng rồi. Ờ, cây số bản Gọi ngoại là, hò uh, lần à, này hot boy hot girl đó <laughs> em gái em uh, có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho đàn trai biết đi Dạ điểm mạnh của em thì em là một người độc lập và độc truyền uh, năng ừ. lượng vui cho mọi người. Đúng rồi. Dạ, khuyết điểm của em thì em hơi bị mù đường xíu, em là người Sài Gòn nhưng mà thật sự là rất sao. là mù đường. <laughs> Mình đẹp là có người chỉ rồi em. Đúng rồi, Không đẹp. À. Dạ. Đây, còn bên đây ha. Em ưu điểm khuyết điểm là gì? dạ em uh, hòa đồng ừ. em uh, thích uh, nghe nhạc khuyết điểm em hay quên em để đồ đạc lung tung rồi em quên <laughs> dạ nhưng vậy? mà cái cái cái giao sơn đó là em giao cho người ta hay là em giao um, ừ. là cửa hàng nhà em dạ cửa hàng nhà em em trời cửa ơi cửa hàng nhà em em là chủ sơn nói cho rồi tưởng chị, non giao hàng tại chứ. vì nãy giờ chị đang suy nghĩ là em ráp em nếu mà em là rapper thì em phải giao tất cả mọi thứ tự nhiên chỉ có giao sơn thôi là sao nãy rapper chắc ai cũng đi luôn á thiệt á vậy là tốn rồi đó rồi bên đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về à, đường tình duyên đi dạ, tình duyên của em thì chị cũng xoay quanh có một mối tình đầu quen à, cũng cỡ được 7 năm từ hồi đợi đi học bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em cho nên là kiểu thường thì con gái với là con trai thì thường con gái thường hay chín chắn hơn một ừ, xíu ừ. mà quen cũng lâu rồi kiểu như là nó giống như một cái thói quen vậy đó ừ. thì em muốn một cái là bạn đó trưởng thành hơn nhưng mà chưa có đạt tới được chưa đạt tới là dạ. chia tay dạ chia tới bây 7 giờ năm thì chia, cứ quen chia hoài tay hai năm rồi coi như em độc thân 2 năm rồi đó dạ em à, có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình hai mối tình dạ trước giờ em cũng quen xa không à. quen xa dạ xa là ở đâu dạ ở um, vũng tàu với lại ờ, xa à, quá hả quen mấy năm dạ em cũng quen 6 năm 6 năm luôn dạ rồi dạ, sao chia tay dạ tại cũng ở xa rồi đôi khi có những việc mình không có hiểu nhau em ở quận mấy dạ em ở quận tân bình rồi mối tình thứ hai mấy năm dạ mối tình thứ hai cũng mới gần đây ờ, được ờ, một năm một năm rồi coi như mà hai bạn mỗi bạn đều có trải nghiệm với đường tình hết rồi bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em muốn là bạn đó phải cao hơn em em thích nhóm phi hôn lắm dạ em cao mét nhiêu dạ 56 mét em 56 trai cao mét nhiêu dạ em cao mét sáu mười tám tính luôn dài mét sáu mười tám tính luôn dài của em nhiêu đừng nói tôi 10 phân nha <laughs> dạ không không tới đâu đâu dữ vậy rồi à. gì nữa em gái phải mạnh mẽ <laughs> dạ và trưởng thành Bên đây nó trưởng thành phải chưa? trưởng thành chín chắn chút xíu chứ đừng có trẻ con quá em anh hỏi thiệt nha dạ có ai nói em là giới tính thứ ba không dạ cái này em bị hiểu lầm hoài anh anh cũng hiểu lầm nãy bước vô anh xém hiểu lầm luôn á dạ tại trước giờ hình như trai nó thích em không trai nó thích em không trai thích em không hả em có thích trai không dạ không ờ à, được <laughs> ai mà nhìn dễ hiểu lầm lắm luôn á dạ giờ hỏi nè em có mạnh mẽ không bây giờ bên à, đàn gái người ta yêu cầu mạnh mẽ mạnh đó mạnh mẽ đó dạ có chứ chị đánh lộn được không dạ chưa biết nhưng mà <laughs> em cũng có học võ có học võ à vậy hả ừ. em gái em trai em muốn ờ, tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào dạ em cần một bạn gái có thể cảm thông cảm chia thông. sẻ với mình trong cuộc sống đúng rồi à, để các bạn em gái đi với ai vậy Dạ, em đi với lại đồng nghiệp thân giống như là em gái vậy đó. Ừ. À, giờ dạ, chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Theo cách nói chuyện của ảnh thì em thấy ảnh cũng là một người sống nội tâm giống như chị. Nhưng mà em muốn hỏi ý kiến anh một chút đó là chị của em cũng sống nội tâm và chị của em hay nhõng nhẽo lắm. Anh nhắm có chiều chị nổi không anh? Không sao em, cái đó anh cũng ờ, cân bằng được ha. Dạ, với lại chị của em á nhìn ốm vậy thôi chứ ăn nhiều dữ lắm. À, khi mà hẹn hò thì anh nhắm là có đi ăn chung với chị em được nhiều mà anh sẽ dẫn chị em đi cả thế giới đi ăn <laughs> thôi dạ ngon lành ăn cả thế ăn cả thế giới, ăn cả thế giới. dạ rồi em cảm ơn à, theo cảm nhận của em á thì anh em thấy anh này còn rất là trẻ luôn nếu như mà ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên đó mà chị thấy hợp á thì chị hãy bấm nút để cho mình một cơ hội dạ rồi em cảm ơn ạ à. rồi cảm ơn gái đi với ai dạ em đi với bà của em à dạ, dạ xin chào ờ, chương trình trời ơi dạ, chào ờ, anh chị ờ, à đều là nghệ sĩ nổi tiếng đó bây giờ dạ, em chú đây, chào nhìn cháu. Đó, nhìn ba là ra con trai đó à, vậy à, cháu à, rất là xinh xắn và dạ, dễ mến chú. cháu tâm sự là cháu à, chỉ có cái hạn chế là không biết đường dạ. có thể đây là một dịp mai để cho cháu đại á con cô bác á dạ. là thể hiện cái mặt mạnh đó <laughs> sau cái cái cái chương trình muốn hẹn hò này á bác muốn à, cháu có dành nhiều cảm tình cho con bác xúc tiến hẹn hò nhiều hơn xin cảm ơn chương trình dạ rồi hay cảm quá ơn, cảm ơn Vậy là bà ủng hộ sức mình rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ mở gặp rào mặt đi thôi. mở rào <laughs> bắt đầu đi phước đại phải lớn lên nha à. dạ anh trai thanh nữ tú hết hồn không thấy trẻ không trẻ hết hồn luôn đúng không dạ À, Nhân em này có đến... quà tặng cho anh là sô cô la em tự làm nhưng mà nó hơi bị chảy chút xíu nha. <laughs> cảm ơn em. Đây là món quà anh tặng cho em. Dạ. Hy vọng em sẽ vui. Dạ, cảm ơn mở anh. ra đi cưng, mở à, ra mở đi. Mở luôn. Dạ. Cũng đúng ý em á. Cái gì đó, cái Tại gì vì... đó, cái gì đó. <laughs> dạ à, anh này tặng cho em một bó hoa nhưng thường thì em sẽ không thích hoa tươi tại vì nó sẽ không giữ được lâu nhưng mà hoa này là có thể giữ được lâu luôn à như là vậy là đúng ý của em dạ, đúng, đúng không? ý của em <laughs> lần đầu tiên gặp thì thấy bạn rất là dễ thương dạ cảm ơn anh bề ngoài cũng dễ nhìn thì, uh, khi mà lần đầu hẹn hò thì thường là bạn thích đi đâu nhất ờ, <laughs> dạ em dễ tính lắm đi đâu cũng được <laughs> em mình thì à, trước giờ thì cũng ít khi đi ra ngoài chơi lắm mình đi à, thì cũng đi giống như anh công có thích thể thao không, mình có. là sao mình là sao đại mình lớn hơn người ta tới 3 tuổi mà mình là sao trời anh em được lúc trước anh cũng hay chơi thể thao dạ và gym với lại yoga à anh cũng có tập yoga nữa hả dạ, có dạ em cũng tập yoga bây <laughs> giờ nè em trai muốn thể hiện cái mạnh mẽ của em lên anh thích cái uh, gọi là cái mạnh mẽ nào em thích nhảy hả anh cái nó nhảy cũng được xin miếng nhạc, nhạc chứ đúng không, đúng không? xin okay. miếng nhạc xin miếng Rồi, nhạc sướng nhạc để chàng trai thể hiện sự mạnh mẽ của đàn ông nào số 1 luôn trời ơi những <laughs> mà nó tại vì em mặc áo dài nên không đứng tỉ anh đẹp đẹp quá đẹp luôn rồi đó anh học nhảy lâu chưa không anh chỉ coi trên mạng à. thôi tại anh đó giờ anh cũng thích nhảy à, cũng có khiếu văn nghệ ừ. ha rồi giờ em gái hát tặng em trai gì đi cho nó vui vui cái đi của em được không anh hát luôn được không anh anh hát được bài gì không mới nhảy em rồi cho nghe. đăng hụt hơi mới nhảy đăng hụt hơi em hát con đi trai hát em dạ hát thôi đi. em hát là em sợ ảnh bỏ chạy luôn <laughs> cứu em luôn nha anh <laughs> em à hai câu thôi cũng được Em là ai xưa cuộc đời này Em từ đâu bước đến nơi đây Làm tôi say làm tôi khát khao Đừng ai chi ý vì từ bấy lâu Lòng thầm mơ được sánh đôi sâu có nắng hay mưa mai sau Dòng đời cuốn say Lắm lúc để ta sừng hàng mang bao lỗi lầm Dù mai sau mình xa nua Thì tình anh vẫn mãi mãi không đôi rời sẽ mãi che che cho em một đời về sau mãi vững tin cho em một bờ vai ấm em khi em yêu lòng khi em mỏi mệt anh vẫn mãi mãi không đôi rơi dễ thương Xin hai câu mà. như đó là đã đủ là chinh phục được em chưa dạ cũng ờ, đúng gu em á cũng ờ, biết nhảy nhót hát ừ. rồi nếu như mà thời gian mình quen thì em nghĩ khi nào thì tiến đến hôn nhân được cái này thì uh, tùy thuộc vào mình thôi anh Nhà anh có nôn đúng không? <laughs> cái đó cũng còn tùy Tại anh nghĩ mình sẽ cho nhau thời gian tìm hiểu Tại mình tới chương trình là Chương trình đã cho anh cái duyên để anh gặp em Mình cứ tìm hiểu khi mà mình cảm thấy hợp với nhau thì dạ. mình sẽ tới Thật ra thì đối với em thì hôn nhân là cái chuyện nó rất là nghiêm túc em muốn nó một cái sự gắn kết thật là lâu dài cho nên là cái cái việc mà quyết định đến hôn nhân á thì phải là cả một cái quá trình mình tìm hiểu nhau về nhiều thứ và về sự tôn trọng của hai bên gia đình nữa <laughs> thì em em yên tâm đi sau này à, về là em sẽ biết hết dòng họ gia đình anh yeah. Dạ. <laughs> về cái chuyện tiền bạc á thì uh, em không có khó khăn gì hết kiểu như em cũng muốn là uh, tôn trọng gia đình của hai bên thì anh cũng phải lo cho gia đình của mình rồi con cái sẽ có những cái khoản mình lo chung với nhau thì mình cứ dung hòa hết là được ạ tính em thì hay im lặng khi mà cãi em không có thích cãi nhiều còn bạn nữ thì lúc dạ, em hay giận lắm anh em giận dai lắm giận dạ, dai <laughs> hơi khó <laughs> giận dai mà hơi khó ạ. nè em em em nói về cảm nhận của mình đi mà dạ. không biết sao đeo đeo bông tai thôi hỏi đi dạ cái này em bị dụ vậy <laughs> dạ em thấy ờ, cái mấy chuyện bông tai cái gì thì em không có khó khăn gì hết trơn á ừ. à, em thấy ảnh cũng dễ thương trẻ trung à, trẻ hơn cái tuổi <laughs> ừ. mở ra có thấy có sấm sét gì trong trái tim chưa dạ. <laughs> dạ có điện giật cho anh điện không có điện cao thế không cái này vôn mạnh lắm vôn mạnh dữ lắm phải không có nam tính không nói nói cho cho anh nghe coi cho đại nghe coi <laughs> dạ cũng nam tính <laughs> em cảm thấy ảnh cũng uh, chân thành ừ. rồi hết thời gian hãy thể hiện bằng nút bấm sau 3 tiếng đếm suy nghĩ kỹ nha và chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình nha ba hai và một hết thời gian wow. Wow vào chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau hãy nắm tay nhau chúc mừng đại nghe trời, trời. chị thích nhỏ này quá Phước Đại Mặt nó cưng quá trời cưng à Bây giờ em nói gì với ba với lại gia đình của bạn gái đi nha Anh cứ nói đi mẹ em sẽ xem chương trình này ạ <laughs> Mẹ xem đi. Dạ con chào uh, bác đã xong qua chương trình này Hôm nay con chính thức hẹn hò với uh, Em tên với, với, Em Vân Xin uh, bác đồng ý cho tụi con sau này có thể uh, đến với nhau để có một cơ hội tìm hiểu nhau hơn dạ xin phép uh, bác và con được hôn xin phép, xin phép ba nữa xin phép ba cho dạ, ba dạ hôn chán đi anh không không có hôn chán hôn má dễ thương lắm á thật sự á cặp đôi này rất là dễ thương